Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chủ đề về thừa kế, trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các quy định về thừa kế theo di trúc. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn trường hợp thừa kế theo di trúc là để phân biệt với trường hợp thừa kế theo pháp luật mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào tuần sau. Còn ngay bây giờ, ờ, cố vấn của chương trình, luật sư thạc sĩ Phạm Thanh Bình sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề thừa kế theo di trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, trước hết thì xin luật sư giới thiệu một số nội dung cơ bản về việc thừa kế theo di trúc. À, di trúc được hiểu là cái sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Thế về nguyên tắc là cá nhân, mọi cá nhân đều có quyền lập di trúc để lại di sản của mình cho người khác trừ trường hợp những người đó bị mắc bệnh tâm thần hoặc là bị nhược điểm về thể chất và tâm thần. Thế đối với trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có quyền lập di trúc để để lại cái tài sản thuộc sở hữu của mình cho người khác nếu được sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ thế thì à, à, người di trúc người lập di trúc ấy, có các cái quyền như thế này thứ nhất là chỉ định người thừa kế hoặc là chất quy quyền hưởng di sản thừa kế của một cái người nào đó vâng, đấy là quyền Vâng. thứ hai là phân định cái phần di sản cho từng người thừa kế ví dụ như ông bố để lại cái di trúc là cho hai anh con trai thì anh lớn có một cái ngôi nhà ở tỉnh này anh bé có một cái ngôi nhà ở tỉnh kia và vâng, tức là phân chia đấy. thứ ba nữa là ờ, dành một phần ừ, cái tài sản đấy để cho cái việc di tặng và thờ cúng di tặng hay di tặng tức là ví dụ như là ông này phải có một cái uh, có cái nhà ý có ý định là để lại một phần tài sản của mình để tặng để xây dựng một cái ngôi chùa ở quê hoặc là tặng cho một cái hội từ thiện nào đó chẳng hạn thì ông này ông có quyền ông để lại một phần di sản chứ nghĩa là pháp luật không bắt buộc người ấy phải để toàn bộ tài sản của mình cho các con họ có quyền họ để lại một phần hoặc là họ dành cho việc thờ cúng ví dụ như là để lại một phần để xây dựng cái ngôi nhà thờ tổ chẳng hạn à, và à, họ có quyền là giao nghĩa vụ cho người thừa kế cái nghĩa vụ này là nghĩa vụ của họ còn lại đấy. ví dụ như là thông thường trong cái di trúc là phải dạy các con là phải thương yêu chăm sóc lẫn nhau à, phải nhớ về các ngày dỗ tổ dỗ cha mẹ thế rồi là phải làm các nghĩa vụ đối với những người đã khuất mồ mả ông bà thế rồi là phải à, trả các cái khoản nợ mà cha mẹ để lại chẳng hạn thì đấy là cái việc mà, giao nghĩa vụ cho người gọi là giao nghĩa vụ cho người thừa kế một phần nữa tức là chỉ định những người giữ di trúc người quản lý di sản và cái người phân chia di sản thì trong có những cái người người ta cẩn thận thì trong cái nội dung di trúc họ sẽ quy định luôn cả cái việc này bởi vì pháp luật cho phép họ làm à, một cái di trúc như thế nào thì được coi là hợp pháp ạ một di trúc được coi là hợp pháp là khi có đáp ứng được hai điều kiện sau đây thứ nhất là người để lại người lập di trúc ấy, là phải trong cái trạng thái minh mẫn sáng suốt và không bị lừa dối đe dọa hoặc cưỡng ép khi mà người ta lập cái di trúc đó thứ hai là nội dung của di trúc không trái pháp luật không trái đạo đức xã hội và không trái các quy định của pháp luật tôi nói ví dụ như là một cái người mà đang à, bị bệnh đến mức hôn mê thì cái di trúc đó không lập ra trong cái thời điểm đó không coi là có giá trị bởi vì họ không còn minh mẫn không còn sáng suốt nữa hoặc là cái di trúc của họ họ định đoạt cả cái tài sản không thuộc cái quyền sở hữu của họ thì nó cũng không được coi là có giá trị pháp về mặt pháp lý thứ hai nữa là để những, khi xác định một cái di trúc mà có hiệu lực có giá trị pháp lý hay không cần phải chú ý thêm một số cái nội dung như thế này thứ nhất là di trúc của à, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ thứ hai là cái di trúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc là tâm thần hoặc là bị tâm thần hoặc không biết chữ thì phải được người làm chứng lập thành văn bản và bắt buộc là phải có công chứng hoặc chứng thực một cái ờ, nội dung nữa là di trúc bằng văn bản không có công chứng không có chứng thực thì chỉ coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện như tôi vừa nói ở trên tức là về mặt ờ, tinh thần là phải sáng suốt tỉnh táo minh mẫn không bị cưỡng ép lừa dối đe dọa này rồi là không bị ờ, vi phạm các quy định của pháp luật này Đấy. thế thì còn một nội dung nữa là về di trúc miệng sẽ được coi là hợp pháp nếu cái người thể hiện à, cái người mà để lại cái di trúc miệng ấy, thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất là hai người làm chứng tối thiểu là hai và vâng, ít nhất là tôi là tối thiểu và ngay sau đó những người làm chứng này phải ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ và trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày mà lập cái có, có cái di chúc miệng đó thì cái di chúc đó tức là cái bản viết tay là tường thuật lại ấy, của những người làm chứng đấy thì phải được công chứng và chứng thực. Xin luật sư cho biết là về hình thức của di chúc thì được pháp luật quy định ra sao? À, di chúc là phải lập bằng văn bản. Thế trong trường hợp mà không thể lập di chúc được bằng văn bản ấy, thì có thể sử dụng cái hình thức gọi là di trúc miệng và cái người mà thuộc cái dân tộc ừ, thiểu số thì có thể có quyền lập di trúc bằng cái, bằng cái chữ viết hoặc bằng tiếng nói của cái dân tộc mình thế thì di trúc bằng văn bản thì có bốn cái loại di trúc như thế này thứ nhất là cái di trúc mà không có người làm chứng không có người làm chứng. vâng tức là do tự cái người người chết đấy họ họ viết tức là người để lại di sản khi còn sống đấy họ tự tay họ viết thứ hai nữa là di trúc bằng văn bản có người làm chứng thứ ba là di trúc bằng văn bản có công chứng và bốn là di trúc bằng văn bản có chứng thực là có bốn hình thức di... chứng thực tức là thế nào chứng thực tức là cái việc xác nhận di trúc ở ủy ban nhân dân cấp xã phường còn công chứng tức là việc xác nhận di trúc ở các cái cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật di trúc bằng văn bản nào mà không có công chứng và cũng không có chứng thực thế nhưng mà lại vẫn có giá trị như là di trúc bằng văn bản có công chứng có chứng thực ạ à, tức là nó có một số cái trường hợp di trúc đặc biệt thì mặc dù không có công chứng chứng thực nhưng mà vẫn được coi là có giá trị như là di trúc có công chứng chứng thực đó là thứ nhất tức là những cái di trúc mà của quân nhân tại ngũ mà có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên nếu mà quân nhân không thể yêu cầu công chứng chứng thực được ví dụ như một cái đơn vị bộ đội đóng quân ở một cái nơi rất là heo út không gần ủy ban nhân dân địa phương hoặc là không gần à, phòng công chứng mà có một cái người à, có một anh quân nhân anh ấy à, vào cái lúc hấp hối anh muốn lập một cái di trúc chẳng hạn thì chỉ cần đại đội trưởng thực, ờ, tức là thủ trưởng đơn vị được cấp đại đội trở lên xác nhận thứ hai là di trúc của người đang đi trên tàu biển à, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương cái phương tiện đó thứ ba là di trúc của người đang điều trị tại bệnh viện cơ sở chữa bệnh điều dưỡng có xác nhận của người phụ trách cái bệnh viện tức là bác sĩ trưởng giám đốc bệnh viện chẳng hạn và thứ tư là di trúc của những người đang làm những công tác khảo sát thăm dò nghiên cứu ở cái vùng rừng núi hải đảo là thì cũng cần phải có cái xác nhận của cái người thủ trưởng cái đơn vị đó thứ năm là di trúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài à, có chứng nhận của cơ quan à, đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở cái nước đó ví dụ như là một người Việt Nam đang ở Đức mà muốn lập cái di trúc thì họ có thể yêu cầu cơ, sứ quán Đức sứ quán Việt Nam tại Đức à, chứng thực cho cái di trúc này và thứ sáu là di trúc của những người đang bị tạm giam đang chấp hành hình phạt tù người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cái trại cải, à, tập trung cải tạo à, cơ sở chữa bệnh thì cũng có xác nhận của cái người phụ trách cái cơ sở đó thì cũng được coi là cái di trúc có giá trị pháp lý như cái di trúc có công chứng và chứng thực. Khi nãy thì luật sư có nói là hoàn toàn có thể lập di trúc miệng. Vậy thì cái việc lập di trúc miệng này có cần phải được ghi âm không ạ? Trong trường hợp một người ờ, tính mạng của một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập bằng di trúc bằng văn bản ấy thì có thể di trúc miệng. Thế thì di trúc miệng này thì có thể là thể hiện qua hình thức là ghi âm hoặc cũng có thể là thể hiện là qua hình thức là có nói lại cho những người ở bên cạnh mình được nghe và sau 3 tháng nếu mà kể đến cái thời điểm mà làm lập cái di chúc miệng đó mà cái người này để di chúc còn sống đó, thì cái di chúc miệng ấy đương nhiên là bị xóa bỏ không còn hiệu lực